Okay, that's uh, what? Uh, cocoa. Okay, cocoa. That's a bitter melon, huh? Eh? Yes, bitter melon. Uh huh. Okay. So I mixed up a uh, mm -hmm. pork, okay. uh, beef, mm -hmm. uh, shrimp, mm -hmm. uh, red pepper, well, uh, green pepper, mm-hmm. orange pepper, mm-hmm. carrots, mm-hmm. mushrooms, and mushrooms, mushrooms purple onion. Mm-hmm. Well. Pepper, salt, pepper, sugar, fish sauce. fish uh, sauce. Oh, yeah, Now mm-hmm. just stop uh, with no, it. No, no, stop it. Okay, stuff it. Carrots. Forget mm -hmm. carrots. Too. it with okay. this. phải đứng bên đường gọi gọi gọi anh công an anh công an này là vậy đó không còn ờ, người đi đường thì đứng quay phim à ừ. giờ nó sụp chết binh lính cũng vậy thôi <laughs> chuyện mà đánh mỹ đánh đánh nguyện nhào đánh à, thắng mỹ đánh thắng pháp vậy đó trở thành dĩ vãng rồi <laughs> ờ, đó là mình thấy mà thấy cũng bất nhẫn thấy mắc cười quá Việt Nam ờ, đang sống kiểu công an vậy đó là băng đẻ nổi lên đầy đầy đầy dãy là vậy đó mua ờ, vaccine ờ, Pfizer còn bớt trị ờ, dịch là tốt mà cần gì mua vaccine ừ. cần gì mua vaccine cho nên Pfizer nó không bán là vậy á sinh luôn á phải không đặt cọc á phải đưa tiền mặt ra đặt cọc phải rồi cũng bán ừ, trả giá gì bên đây đâu có mua trả giá đâu đặt cọc vaccine là phải có tiền ứng ra rồi mới làm mới giao đúng không chứ không mua mà không đưa tiền ra mà kiểu mà mua làm sao người ta bán cho được nên ta giờ nó không đồng ý là vậy không? Ờ. Ừ. bán 40 đô một liều thì phải đúng một liều thôi cho bên đây đâu có ai mà bán ra hai liều một giá đâu không một liều một, một giá hai liều là hai giá để bán trong cái bình này không cái bình đó lượng tích được 6 liều ừ. một cái bình vaccine 6 ờ, liều tôi tính giá 6 liều rồi mới nhân lên 240 một bình ha việc nó bốn chục đô liều thì sáu liều hai trăm tư rồi đó giảm dạ, một động thuế không thuế ờ, thuế thân nè thuế lợi tức á không thuế thân nè thuế cầu đường nè thuế đủ thứ á thuế nhà thuế đất thuế tính hết rồi cho nên khi mà có chuyện gì đó là nó cho tiền lại dân làm sao nó trả tiền thuế lại cho mình ừ. đóng hết trước cho nên bên đây đó là như vậy không còn Việt Nam á cũng có đóng thuế nhưng mà cái tiền thuế thì người ta người dân người ta không biết đi đâu hết không đường mà có ờ, gãy đổ có cây đè nọ có bảo hiểm không lục lội cũng có bảo hiểm đất ừ. bão tố cơn dông gì đó đều có bảo hiểm đó, nên mình phải đóng bảo hiểm không có đền cho mình ừ. không tại sao như, như hồi vừa rồi mình ở đây là mình bị cũng bị lụt với các bạn mà lụt nó chưa tới nhà tới rồi vừa đúng tới cái gara thôi cái xăng ra, thôi cứ vô nhà mẫn cho mỗi người hai ngàn đô hai ngàn rưỡi đô hai ngàn đô chứ không nhưng mình không có thiệt hại gì hết nhưng người khác thiệt hại cũng hai ngàn đô mình không có bị thiệt hại gì hết cũng hai ngàn đô mỗi người lục ngon như vậy đó lâu rồi ờ, dân á mà ta ờ, người ta ủng hộ tiền vô những cái những cái hội từ thiện đây hội từ thiện đây minh bạch dân đọc đóng vào nhiêu vô là cái tên cái tuổi rồi đúng không nước biết hết đúng không mình á đóng ờ, ví dụ mình cho tiền xã hội á cho tiền mình ờ, giống như cứu trợ đó đúng không đóng ừ, cho tiền cứu trợ thì cuối năm mình được lấy lấy lại tiền ví dụ mình cho hai ngàn đi mình lấy lại mình ít nhất luôn được tám trăm đúng đó cho nên rồi ở đây có chuyện gì xảy ra ví dụ một người dân á người ta hỗ trợ tiền cứu trợ cho bỏ tiền ra ví dụ mình bỏ ra một đồng thì chính phủ cũng phải bỏ ra một đồng để tương ứng với mình như vậy đó không cho nên là tại sao Canada cũng bị thiên tai này nọ họ không bao giờ đi ngửa tay ra xin xỏ nước ngoài đó Đúng không cao tự lực tự cường là vậy đó Đúng không còn việt nam mà cũng rơi rồi xin sỏi nước ngoài không kêu gọi không thiếu gì là người ra ra người ta đi um, ở khắp mọi nơi trên thế giới các bạn họ không có kêu gọi những người đó người ta chỉ kêu gọi những người ở trong nước rồi nè đó không cho nên nó cái cái khác không, họ không có họ không thích rồi người à, nước ngoài người à, ngoại quốc à, ủng hộ cứu trợ của họ không người ta không có kêu gọi nữa ví dụ như bên Philippines rồi ờ, bão tố rồi thằng không rồi nó tới họ đâu có gọi đâu nhưng mà ở ờ, đây vì cái ờ, nước mà nước láng giềng nghĩa là nó kêu là trong cái um, ally á là đồng minh á tương tác hỗ trợ lẫn nhau là như vậy còn đi sinh hoài mệt họ cho ăn miếng cơm ở họ rồi không quá ừ. tại sao Việt Nam mình nó cứ um, đóng thuế dần đóng thuế nhưng mà tiền không thấy đâu hết tiền không biết là ờ, đâu về đâu rồi ở ờ, Việt Nam thì đi ờ, mượn nợ quốc tế để xây cầu xây đường trước Việt Nam đâu có xây gì nhiều đâu phải không bây giờ tại vì tụi um, ngân hàng thế giới đó, cho mượn tiền mà mình mượn tiền mình phải có lý do lý do là sao xây dựng đất nước mà mượn tiền mấy đâu nay đâu có thấy xây dựng đất nước nào đâu cho nên nó bắt buộc mình phải cái số tiền mình mượn nó phải xây dựng đất nước trước rồi cho mượn thêm đúng không muốn con tại sao bây giờ mà còn bắt rồi phải trả không cho nên là tại sao bây giờ các bạn thấy ở Việt Nam mà xây tùm lum tà la đường đường rồi xây đường mà không thấy cống thì cũng quệ thôi ngập nước thôi xây đường xây cầu tá lả học xe luôn chỗ nào cũng xây hết đó. Ừ. xây đường mở đường lớn ra ba bốn làm đường thì cũng kẹt ra tại sao tại à, cái đường không có cái đường, cái đường đây á, là phải nhường bên à, trái xe em chạy bên trái thì lấy đèn xanh đỏ là cái đường bên trái phải đi trước hắn tính chặt đường mấy ngày từ á hắn là người người người mà quẹo trái đầu tiên quẹo trái mà nó tránh chặt đường là vậy người qua cá trước và có tới người thẳng mới sao ừ. không có đèn được không không quẹo trái quẹo lá con đi thẳng quẹo trái rồi kẹt đường rồi vậy cái dòng xe kia đổ xuống quẹo trái ra làm khi dòng xe mà đi thẳng á là cái người quẹo trái không có được quyền quẹo ừ, thấy không đây mình góp ý á cho được nó là về có mở đường ra nữa cũng vậy à ừ. ăn cơm xong rồi các bạn rồi chúc bạn vui vẻ ngày giữ tuần hôm nay là thứ mấy rồi bye Wednesday oh. today ờ. is on um, Tuesday oh, Tuesday yeah. Dạ. <laughs> Ờ, bây giờ tôi mình ăn dessert đấy các bạn. But, uh, now we have dessert now. Last night I ate all of it. Huh? Yeah. ah, you sleep at 8 oh. <laughs> Ah. Ờ, cái này nó kêu là Brazil. Uh, Brazil cantaloupe? Uh, ah, yeah. Brazil uh, melon. Brazil melon. Thì cái uh, này nó tên là dưa gan mà dưa ba tây rồi các bạn. À, dưa ba tây là hiện ăn cũng giống cái vị của cây dưa lưới á. Nhưng mà ngon hơn. Nó ngọt mà thậm hơn. Ừ. Hồi, hồi, hồi, hồi, hôm, hồi ờ, đêm qua á. qua bà xã vẫn còn ngủ à, <laughs> bây giờ mình ăn, ờ, ăn ờ, tráng miệng đây ngồi cho ăn cái ờ, cái đường ngọt đó à, phiêu lên tới cho là bây giờ phiêu lên cái này cái cái vỏ này thì nó nó, nó mỏng hơn mỏng hơn là cái vỏ uh, Zilla or Zilla, what is it? Oh, nice that we're Zilla. Bonita na ơi. này là ít nhất phải để ờ, hai ba ngày bốn ngày đó nó chín đây chưa chưa chín đâu mà mình ăn là mình cứ ăn à chín hay không không cần thiết đó. Good, Yeah. Release it. That's what I eat them. Good. Better than cantaloupe. Sweet. Uh, Um, sweet, but uh, like uh, sugar, right? Mm -hmm. Mm, like sugar cane. Very sweet. Mm -hmm. כן. ישו נותן גם בכחוק.